mấy bữa là mình review đàn ờ, nó hết rồi bây giờ đợi ờ, những cây đàn mới ờ, lấy trong kho ra thôi bây giờ mình sẽ review ghế và bây giờ mình giới thiệu với các bạn đây là chiếc ghế của hãng Yamaha gọi là ghế xịn nhất trong tất cả các loại ghế ngồi chơi đánh đàn nghĩa là xịn là sao khi ngồi lên là mình vẫn nâng lên được luôn nó chịu lực rất là tốt này nó quýnh thôi luôn nó nó sợ tôi giới thiệu cho các bạn biết là cái ghế nó xịn tới cỡ nào á nhưng mà các bạn coi đây đây ghế xịn nhất trong các ghế của hãng Yamaha rồi tôi ngồi lên này nè mọi người trọng lượng của Tion đó là 68 không hôm nay là lên 72 kg rồi mọi người ơi đó nhưng mà mình dặn cái tăng đơ này cái ghế nó vẫn lên xuống lên xuống được luôn gọi là ghế xịn là vậy đó nè mình đang ngồi nè đó dặn xuống nè nó xuống nè rồi dặn lên nè 72 kg mà dặn lên nó vẫn lên luôn nha rồi cậu cho tôi lên đi đang lên nè mọi người thấy không ghê không đó, lên quá trời đó. rồi thôi thôi được rồi dừng lại để cho bỏ tay đây biết là lên không lên nè bỏ tay biết nó xuống không xuống này để tay vậy hả ê kẹt <laughs> <laughs> các bạn mua 2 triệu hoàng piano bán 2 triệu bán không hoàng 2 triệu là bán cái ghế thôi tôi đố ông khiên nó lên nổi hoàng gỗ này á gỗ chắc à trời ê tai luôn gỗ này gỗ sồi nhật bản hay gì vậy nó nặng lắm cứng nữa đẹp không chơi đồ cái cái ghế này nó rất hợp với cây đàn này là Vinova Yamaha CLB 230 đó mọi người nhìn qua cái ghế và cái đàn hợp không cái ghế 2 triệu nó thiệt á đi khắp Sài Gòn không mua được chỉ có hàng kinh hand Nhật Bản người ta mới nhả về cho mình thôi tìm đâu ngoài thương hiệu bán đàn piano xịn hơn anh Hoàng nhà chúng ta ghê ghê ghê bây giờ Hoàng Piano sẽ khui cây đàn à, nhập chính hãng từ hãng Yamaha về đàn organ BSR SX900 cho mấy anh em đi show đàn này á, là sản xuất tại Indo nhưng mà công nghệ là của Nhật Bản đèn mới thì tất cả là phải như vậy thôi Ê, nhưng mà cái dòng BSR SX 900 này nó có sản xuất luôn ở Nhật Bản không? Indo nó bàn giao công nghệ rồi. À bàn giao công nghệ rồi, chỉ có đàn piano là nó mới sản xuất trong nước thôi hả? Tùy. Cũng tùy luôn hả? Vậy là những cái đàn mà piano hồi xưa thì mới của Nhật Bản thôi đúng không? Còn bây giờ piano mới giờ là của mấy hãng à, của nước ngoài hết hả? Nhật cũng có chứ. Nhật cũng có. Mắc. mắc dữ lắm luôn không mày? Thấy chưa mọi người, mắc dữ lắm tiền đâu mua mua đàn second hand của nó xài thôi là cũng đã quá xịn rồi. Thôi, chúng ta cùng khui cái đàn BSR SX900 nào để cho khách test nha. Khách chuyển tiền luôn rồi hả? có ship code không có ship code tận giường ship code là khi nào mình mới nhận được tiền hoàng thì uh, ship code đó kiểm tra hàng ok đó được tiền kiểm tra à. hàng ở đâu thanh toán à vậy đó à ừ, còn này là dạ, người ta chuyển hết tiền ta tin tưởng là chuyển hết tiền tin tưởng chuyển hết tiền đúng không nhà tôi bán hàng á là không có chịu ship code rồi bảo hành hai năm dạ. màu và khá là đơn cái này mấy cái bốn cái nào nhiều mà bốn cái này năm cái tám trăm ngàn cái bốn triệu hai cái màu đây ok cái màu gì hai màu tăng có nghĩa lấy hết tăng đầu là tăng đơ hết đúng không tăng đờ hết thêm hai kem màu kem này có tăng đơ à? không cái đấy tổng cộng là hai tăng đơ hai không tăng đơ sáu cái luôn đấy ok vậy là nhà của mình mua 6 cái ghế cái của hoàng piano mỗi cái 800 ngàn các bạn nhân đi tại sao nhà mình mua nhiều ghế của Hoàng Piano như vậy bởi vì đó là ghế Nhật Bản chính hãng ghế mang từ bên Nhật về đây đây là ghế từ bên Nhật về nè trời ơi, nhà tôi lấy 6 cái luôn hả Hoàng trời ơi rồi các bạn ơi má tôi nghe tôi nói uh, Hoàng có ghế piano chính hãng rồi tự nhiên xuống gom hết của nhỏ luôn gom sập xốp luôn ờ mai lên lấy tiền ừ, sáu nhân tám đi là nhiêu ờ, ok đó mấy cái ờ, ghế này nó tốt lắm ghế này ngồi lên là nó thiệt á cái ghế này kiếm không ra chứ cây đàn này kiếm thiếu gì mà chỉ hoàng piano nó có em thông báo cho mọi người biết em là mục tiêu của em là vô review shop và em rất là chân thật cái gì có nó có không là nó không đó đàn mới hàng ở đây bán đồ mới không là bảo hành 2 năm rồi. rồi bây giờ cắm điện vô thử nên mua đàn ở đây online thì cứ yên tâm cái này em bữa đi ông ông thầy cũng thử rồi vậy hả được ờ, dạ, ok khách này ở đâu hoàng ờ, ủa có có, có cài phần mềm vô không giờ bắt đầu cài USB vô cho khách màn hình của nó giống như màn hình iPad gì á đẹp lắm đẹp luôn cảm ứng luôn trời ơi công nghệ tối ưu hóa điệu lại rồi vô đi rồi, à, test đèn cho khách đi để kết thúc video cho mẹ vô Giáng sinh đi Merry Christmas đi tới rồi Mừng ngày Chúa sinh ra đời Nào mình cùng nắm tay vui cười Đàn hóa xịn anh ơi